Chào các bạn, thì trong clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân cổ áo như thế này rồi và mình có hướng dẫn size một tuổi cho phần thân cổ áo này. Phần 2 thì mình hướng dẫn móc phần thân áo phía dưới, tay áo và họa tiết bèo cũng như là trang trí bèo trên thân áo nhưng do phần 2 của size áo hôm trước bị hỏng nên mình sẽ làm lại cái phần thân áo này với size 2 tuổi ha và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size ở cái mẫu cổ áo này cũng như là tạo cái đường viền để mình trang trí cho họa tiết bèo ở trên thân áo á thì khi các bạn đã tăng lên được cho mình các cái hàng móc như thế này rồi ở cái phần thân trên ở đây size 2 tuổi cái phần cổ áo của mình là cái mẫu cổ vuông như thế này nè là cái mẫu thông dụng mà mình có hướng dẫn ở clip trước á thì mình có tăng một mũi cho ở ba cạnh tức là ta có ba mũi ở ba cạnh và hai cạnh phía trước này mình sẽ tăng thêm một mũi nữa ha tức là ở cái phần cổ này mình sẽ tăng lên là 5 mũi móc để tạo cái đường viền móc họa tiết bèo trên thân áo á, thì đối với size lớn hơn mình sẽ tạo cái đường viền này ở hàng móc thứ tư nó khác với cái mẫu một tuổi là ở hàng móc thứ ba ha thì nó sẽ giúp cho cái đường họa tiết này nó nằm ở chính giữa so với cái phần thân trên á và các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa ở đây mình có lên thêm được 9 hàng móc nè bây giờ mình sẽ tiến hành nối nách để tạo khoảng trống mình luồn cánh tay cũng như là luồn vào phần thân của bé ha lúc này số đo bề ngang từ cái góc vuông đầu tiên đến góc vuông cuối cùng nó đã ngang bằng với vần ngực của bé rồi nè đây ở đây mình có một cái form sẵn nè đây bề ngang từ hai cái góc vuông đầu tiên và cuối cùng nè nó bằng nó ngang bằng với cái phần ngực của bé như thế này đây là ở giữa cánh tay ha nó có cái số đo ngang bằng rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại cái phần nách ở hai bên này để tạo khoảng trống mình luồn cánh tay vào nha khi đã lên thêm được nhiều hàng móc như thế này rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái hàng móc ở cái phần thân dưới nè đây mình sẽ bắt đầu móc thêm một hàng móc ở phần thân trước đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp ha móc vào đó hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống là cái khoảng trống góc vuông này nè móc vào hai mũi kép đơn một và hai sau khi có được hai mũi kép đơn cho cái khoảng trống đầu tiên thì ở đây mình sẽ không tạo góc vuông mà mình tiến hành nối nách các bạn sẽ móc lên cho mình bốn mũi móc xích 2 3 và 4 khi đã có được bốn mũi móc xích như thế này rồi ta sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống của cái góc vuông kế tiếp đó. đây cái góc vuông này nè các bạn sẽ móc vào cho mình cái khoảng trống này hai mũi kép đơn ha khi có được hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống thứ hai rồi thì như vậy là mình đã nối được một phần cánh tay như thế này ha thì đối với bốn mũi móc xích mà mình gây nên ở đây nè tùy vào số đo vòng mực của bé mà các bạn có thể tăng hoặc giảm cái mũi xích này ha Vòng ngực của bé nhỏ hơn thì các bạn sẽ móc ít hơn 4 mũi, còn những vòng ngực của bé lớn á, thì các bạn sẽ tăng nhiều hơn cái số mũi móc này để cho cái phần cánh tay của mình á, nó được ờ, rộng hơn và nó cũng tạo cái độ rộng cho phần ngực. Ở các cái hàng móc phía trên á, ta móc cái góc vuông thì các bạn bỏ qua chân móc đầu tiên sau đó móc vào chân kế bên ha còn ở đây mình nối nách rồi thì các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân đầu tiên móc vào đây một mũi kép đơn sau đó tiếp tục chân bên cạnh của một mũi kép đơn tương tự ha móc tương tự cho mình cho đến cái góc vuông tiếp theo mà mình gặp ở đây nè mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được đến cái góc vuông tiếp theo thì các bạn tiến hành nối thêm cho mình cái phần nách đến cái góc vuông cuối cùng ta cũng làm tương tự ha móc vào cái khoảng trống của cái góc vuông này hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai được hai mũi kép đơn rồi tạo khoảng cách của phần nách nè móc lên bốn mũi móc xích sau đó di chuyển kim đến cái khoảng trống cuối cùng của mình và cũng móc vào cái khoảng trống này hai mũi kép đơn thì mình cũng tạo ra được cái khoảng trống để luồn cánh tay thứ hai ha các chân móc còn lại các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng và ta cũng móc luôn vào cái chân đầu tiên ha mình không bỏ qua chân đầu tiên mà móc luôn vào đó một mũi kép đơn tiếp tục chân bên cạnh một mũi kép đơn và móc tương tự cho mình đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng ta tạo được hai cái phần ờ, khoảng trống để luồn cánh tay vào thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc sau đó mình sẽ móc tiếp vào các cái chân móc xích của cái phần mà ta chiếc nách ở đây nè ở đây thì các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha đây ở đây mình có 4 mũi thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn kép đơn thứ hai cho cái mũi móc xích thứ hai nè tiếp tục mũi kép đơn thứ ba cho móc xích thứ ba và mũi kép đơn thứ tư ha vào cái mũi móc xích thứ tư thì như vậy là các cái mũi móc của mình cũng đều nhau với cái phần xích ở đây ha và khi đã móc được các cái mũi kép đơn như thế này rồi các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến các cái cạnh ở bên cạnh này nè và mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta sẽ móc đều ha chân kế tiếp của mũi kép đơn nè móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cái khoảng cách của cái phần nách còn lại bên này nè các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha thì khi nối được cái phần nách ta cũng tạo được một cái độ rộng cho cái phần ngực của thân áo nè thì các bạn sẽ tạo cho mình cái độ rộng này rộng hơn so với phần ngực của bé từ 2 cho đến 4 cm hoặc là nhiều hơn ha để bé mặc được thoải mái hơn sau đó mình sẽ tiến hành xuống cái phần thân áo thì cái phần thân áo các bạn cũng móc tương tự cho mình như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè tức là các bạn sẽ móc đều ha ta sẽ không tăng và giảm mũi cứ móc đều xuống cho mình thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ phần vai cho đến cái hàng móc mình thêm cuối cùng á nó sẽ bằng đến phần eo của bé là vừa đẹp ha để mình tạo cái phần bèo bên dưới cứ móc đều cho mình các cái hàng móc như vậy cho đến khi ta đạt được cái chiều cao nè từ phần vai cho đến hàng thêm cuối cùng nha bằng đến phần eo của bé hoặc là trên eo của bé một chút là đẹp nhất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 thì lúc này cái chiều dài từ phần vai cho đến hàng móc mình thêm cuối cùng vừa bằng đến phần eo của bé nè. Đây, bằng đến phần eo của bé ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái phần bèo bên dưới. Khi đã kết thúc rồi móc lên một mũi móc xích, sau đó ta quay ngược đầu móc lại. thì để tạo cái hàng móc bèo ở bên dưới đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một hàng móc mũi đơn trước thì hàng móc mũi đơn các bạn sẽ móc cho mình vào tất cả các cái chân móc này mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn đây tức là chân đầu tiên ta móc một mũi móc đơn nè chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn tương tự ha chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng thì các cái mũi móc đơn này nó sẽ giúp cho cái hàng móc thêm ở cái phần bèo á nó sẽ không bị rộng ở cái phần ờ, thân ở bên trên của mình ha đây nó sẽ giữ cố định lại các cái mũi bên dưới thì tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc đầu tiên của cái phần bèo bên dưới các bạn sẽ móc cho mình theo cái công thức như sau ha mỗi chân móc ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên nè đây là chân đầu tiên ha móc vào đó hai mũi kép đơn một và kép đơn thứ hai tiếp tục chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn vào chân này kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai tương tự ha chân kế tiếp cũng hai mũi kép đơn như vậy là ở mỗi chân móc phía dưới mình sẽ tạo ra được hai mũi móc ở bên trên và nó sẽ gấp đôi so với số mũi móc ở bên trên ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại móc cho đến cuối hàng nha tức là mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì lúc này cái hàng móc mũi móc đơn bên dưới này nó sẽ giúp cho cái hàng móc bên trên nó không có bị quá rộng ha đây mỗi chân móc cứ móc cho mình hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự cho đến cuối hàng thì sau khi đã kết thúc được cái hàng móc đầu tiên của cái phần bèo bên dưới rồi á mỗi chân móc ta có hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì cái số mũi móc ở cái phần bèo này nó sẽ gấp đôi so với cái thần thân ở bên trên ha sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa ở đây mình đã thêm lên được 5 hàng móc đều nhau và ta sẽ không tăng mũi cho 5 hàng móc bên dưới thì tùy vào size của thân áo các bạn có thể tăng cho mình cái hàng móc ở bên trên này nè các cái hàng móc ở phần bèo các bạn tăng cho mình tùy vào cái phần thân ở bên trên mà các bạn ước chân cho mình ở cái phần thân bên dưới nha thì chiều cao của cái phần vai cho đến cái hàng móc mình thêm cuối cùng ở đây nè nó đã bằng đến cái phần mông của bé hoặc là ngang mông của bé rồi bây giờ ta sẽ viền thì trước khi viền các bạn sẽ để ý cho mình cái hàng móc mà mình tăng cuối cùng ở cái phần thân bèo ở dưới nè cái mặt phải của hàng móc này nó nằm cùng mặt so với cái hàng móc mà ta chừa ra để tạo cái phần bèo trên thân áo ở trên này nè thì để tiện cho việc tạo các cái đường viền ở phần thân áo cài nút á thì mình sẽ tiến hành cắt len ở cái điểm giữa ha những bạn mà nó nằm ở trái mặt thì các bạn sẽ không cắt lên còn ở đây mình nằm ở cùng mặt cho nên mình sẽ cắt lên và bây giờ mình sẽ tạo cái phần viền cài nút cũng như là cái phần mà mình may nút ở đây ha đây là mặt phải của phần thân áo ha thì mình sẽ tiến hành viền lại cái hàng móc đầu tiên và cái hàng móc đầu tiên mình viền nó sẽ nằm à, trái mặt so với cái hàng móc mà mình chừa ra tại phần viền nè đây thì điểm này sẽ là cái điểm mà nằm trái mặt ha đây là cái điểm mà ta chừa ra nè thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình ở điểm này trước ha những bạn mà kết thúc ở cái điểm này thì ta không cắt len nè và mình sẽ viền từ đó luôn đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng và cũng là chân móc đầu tiên của cái phần viền ở thân áo trước này đây là mặt trong của thân áo thì mình sẽ tiến hành viền ở cái mặt trong của thân áo trước các bạn chừa cho mình một đoạn len dài sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà ta gặp ở đây của cái phần lai áo phía dưới á đâm kim vào đó sau đó kéo cái phần à, sợi dây của mình qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời vào đó đây chưa cho mình một đoạn len dài nè để ta móc các cái mũi móc này ta sẽ giấu cái sợi len vào trong mũi móc ha móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời á móc vào đó một mũi móc đơn sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế bên thì đây sẽ là cái chân móc kế bên mà ta gặp nè đây ha móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn thứ nhất tiếp tục móc đơn thứ hai tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế bên và cũng tương tự ha móc vào đó hai mũi móc đơn lưu ý là ta sẽ không móc vào thân chân móc mà mình sẽ móc vào các cái chân móc thôi nha mỗi chân móc sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc cho cái phần viền đầu tiên khi móc tiến hành giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc nè đây cái sợi len thừa của mình được giấu vào trong mũi móc móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc đầu tiên ở đây ở cái phần cổ áo á mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha chân kế bên cũng vậy nè hai mũi móc đơn cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha sau khi đã móc đến cuối hàng cái phần viền của mình rồi thì ở chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi móc đơn thôi nè chân đầu tiên và cuối cùng ta chỉ móc lên một mũi móc đơn ha sau đó lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc đầu tiên mình móc trái mặt so với mặt phải của sản phẩm ha thì đến cái hàng móc thứ hai nó sẽ nằm cùng mặt so với mặt phải của sản phẩm nè thì cái mặt phải của sản phẩm là cái mặt mà ta có chừa ra cái hàng móc mà mình tạo phần bèo bên trên thân áo á thì các cái chân móc đầu tiên từ cái phần cổ áo đến cái chân móc thẳng hàng với cái đường g mà ta chừa ra tạo phần bèo nè các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha móc đến cái điểm thẳng hàng với cái điểm mà ta chừa ra ở đây cái tạo phần g á mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn vào các cái chân móc đầu tiên rồi đến cái chân móc thẳng hàng với cái đường g ở đây nè thì các bạn sẽ để ý cho mình ha ở mỗi chân móc mình sẽ có hai cái đường móc như thế này thì các cái mũi móc còn lại ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc ở bên trong ở bên dưới á đây là cái chân móc bên dưới nè các bạn sẽ móc cho mình vào tất cả các cái chân móc luôn ha đều móc luôn vào cái chân móc bên dưới thì chân móc đầu tiên thẳng hàng nè cũng móc vào chân bên dưới một mũi móc đơn sau đó chân kế bên cũng vậy một mũi móc đơn và tương tự ha chân kế tiếp một mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì như vậy cái phần à, mà ta tạo cài nút ở đây nè nó sẽ chừa ra một cái đường móc này và nó sẽ vuông góc với cái hàng móc mà ta chừa ra ở phần thân áo để ta tạo cái phần bèo ở đây ha tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và tất cả các mũi móc đều đâm kim vào chân ở bên dưới để móc mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha sau khi móc đến cuối hàng lưu ý ở chân móc cuối cùng ta sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào chân bên dưới nữa ha đây các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc như thế này nè móc vào đây một mũi móc đơn thì như vậy cái mũi móc của mình nó sẽ không có bị quá hở ở cái điểm này tiếp tục ta sẽ móc lên một mũi móc xích đây thì như vậy các bạn sẽ để ý cho mình nè hàng móc ở cái phần thân áo này các bạn sẽ có được một hàng móc để mình móc cái phần bèo và nó sẽ vuông góc với cái đường móc mà ta chừa ra ở cái phần thân áo này ha tiến hành quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba của cái phần thân áo bên này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ không móc vào chân bên trong nữa mà móc luôn vào chân móc nha đây đây là chân móc của nó nè móc luôn cho mình vào chân móc và mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng nha như vậy là phần cài nút của mình nó sẽ có cái độ dày rộng ra nè để mình may nút ở đây ta sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng ta sẽ tạo được một cái độ rộng để mình may nút ở đây ha tiếp tục cuối hàng thì móc lên cho mình một mũi móc xích kéo và cắt len hàng móc thứ tư của phần viền này mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ thân áo theo cái phần viền bên kia thì bây giờ mình sẽ viền lại cái phần còn lại ở bên kia trước ha để tạo cái đường g này tương tự như cái phần này ở đây nè lưu ý ở cái phần viền này các bạn cũng làm tương tự ha ta sẽ móc hàng móc đầu tiên nó nằm cùng mặt với mặt trái của sản phẩm thì đây là mặt trái của sản phẩm nè tức là mũi móc đầu tiên nó sẽ bắt đầu từ cái phần cổ áo của mình đây là mặt phải ha là cái mặt mà có cái đường g nè thì ta sẽ lật cái mặt trái ở bên trong nè các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt trái ra ngoài và ta sẽ tiến hành móc từ cái mặt trái này ha mũi móc đầu tiên của mình sẽ là cái mũi móc từ cái phần cổ áo nó khác với cái hàng móc à, đối diện của nó là bắt đầu từ phần đuôi ha thì ở đây mình sẽ bắt đầu từ cái phần cổ áo cũng chừa cho mình một sợi len dài sau đó đâm kim vào chân đầu tiên kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc luôn vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn sau đó tương tự như hàng móc đầu tiên của cái phần viền đối diện cứ móc cho mình vào mỗi chân móc là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và các bạn lưu ý không móc vào thân chân móc nha ta chỉ móc vào các cái chân móc này thôi nè khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha đây dấu sợi len thừa vào trong mũi móc chân kế bên cũng vậy nè hai mũi móc đơn vào cái chân móc này móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng cũng tương tự như chân móc đầu tiên, ta chỉ móc vào chân cuối cùng và chân đầu tiên, mỗi chân ta móc một mũi móc đơn thôi nè. Đây, nó tương tự giống như chân đầu tiên mình móc một mũi móc đơn thì chân cuối cùng cũng móc cho mình một mũi móc đơn ha. Ta viền lại được hàng móc đầu tiên cho cái phần ờ, ta cài nút nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. lúc này cái hàng móc thứ hai của mình nó sẽ nằm cùng mặt so với cái mặt phải của sản phẩm ha đây là hàng móc thứ hai nè thì các bạn sẽ làm tương tự ta cũng đâm kim vào chân bên dưới và móc các cái mũi móc đơn nè đây là chân bên dưới ha móc vào đó một mũi móc đơn tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn và cũng đâm kim vào chân ở bên dưới luôn ha đây một mũi móc đơn móc tương tự cho các chân móc còn lại ha như vậy là mình cũng chừa ra được một cái hàng móc để mình à, móc cái phần bèo cho phần thân áo nè tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà thẳng hàng với cái mũi móc là tạo phần g ở phần thân áo á đây đến cái chân móc thẳng hàng như thế này mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều móc vào chân ở bên dưới sau khi đã móc được đến cái chân móc thẳng hàng thì ta sẽ có được một cái đường g thứ hai cho cái phần mà ta cài nút ở đây ha thì đến cái chân móc thẳng hàng với cái đường mà ta chừa phần g ở cái phần thân áo phía trước á thì các cái chân móc còn lại ở đây nè các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc và mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây móc luôn vào chân móc ha và không móc vào cái chân bên dưới nữa móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng cái hàng móc thứ hai của cái phần thân còn lại thì tiếp tục mình sẽ bắt đầu móc cái hàng móc thứ ba móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba các bạn để ý cho mình nè ta bắt đầu cái hàng móc thứ ba cái điểm móc đầu tiên của mình là bắt đầu từ cái phần cổ áo đi xuống thì bây giờ cái hàng móc thứ ba này mình sẽ tiến hành tạo các cái khoảng trống để mình cài nút cho phần thân áo ha thì để tạo khoảng trống cài nút các bạn tiếp tục móc cho mình vào hai chân đầu tiên trước và mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn móc cho mình hai chân đầu tiên móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè đây tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai sau khi đã có được hai mũi móc đơn và hai chân móc đầu tiên rồi thì bây giờ mình sẽ tạo khoảng trống để cài nút tùy vào cái đường kính của cái nút mà mình à, sử dụng cho phần thân áo á ở đây mình sử dụng với cái đường kính là 1,5 cm thì nó tương đương gần bằng hai mũi móc các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích để tạo khoảng trống nè một hai sau đó ta sẽ bỏ qua hai cái chân móc bên dưới nó tương đương giống như hai cái mũi móc xích bên trên này nè và ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba móc một mũi móc đơn vào đó thì mình vừa tạo ra được một khoảng trống đầu tiên để cài nút ha khi đã có được cái khoảng trống đầu tiên cài nút mình sẽ tạo ra các cái khoảng trống nó sẽ cách nhau là 10 chân móc thì khi mình đã móc được một mũi móc đơn rồi các bạn tiếp tục móc thêm cho mình chín mũi móc đơn nữa tùy vào cái khoảng cách mà của nút mà các bạn à, à muốn ha các bạn có thể khoảng cách cho mình nhiều hơn cũng được hoặc là ít hơn cũng được nè ở đây mình sẽ tạo khoảng cách là 10 mũi móc đơn cho hai nút sau khi đã móc được 10 mũi móc đơn thì tiếp tục mình sẽ tạo ra một cái khoảng trống tiếp theo để mình cài nút ha đây thì nó cũng tương tự các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích và mình tạo một khoảng trống tương tự như vậy hai mũi móc xích nè sau đó bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn ta tạo ra được khoảng trống thứ hai để cài nút tiếp tục từ cái phần nút thứ hai đến cái phần nút thứ ba nó cũng cách nhau là 10 mũi móc thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha được mũi móc đơn đầu tiên rồi thì tiếp tục chính chân móc tiếp theo mỗi chân cũng móc cho mình một mũi móc đơn để mình tạo khoảng cách giữa hạt nút thứ hai và hạt nút thứ ba ba nè tiếp tục mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu tiếp tục móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10 sau khi đã được 10 mũi móc đơn tạo khoảng cách thì tiếp tục tạo cho mình một khoảng trống ở đây lên hai xích và bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn và từ đây sẽ tiếp tục làm tương tự cho đến cuối hàng ha sau khi đã móc đến cuối hàng ta sẽ có được những cái khoảng trống để mình cài nút như thế này rồi nè đây đây là hàng móc thứ ba ha móc lên một mũi móc xích và ta tiếp tục móc cái hàng móc thứ tư và cũng là hàng móc cuối cùng quay ngược đầu móc lại thì ở phần viền này mình cũng tạo ra được một cái độ rộng để ta có thể cài nút vào cho phần thân áo nè ta cũng có được cái hàng móc mình chừa ra để tạo phần bèo cho phần thân áo của mình ha lúc này cái hàng móc thứ tư của mình nó sẽ nằm cùng mặt so với cái mặt phải của sản phẩm thì đây sẽ là mặt phải của sản phẩm nè thì bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân áo ở cái hàng móc thứ tư này ha viền luôn cả phần cổ áo cho đến cái phần lai áo còn lại bên kia thì đối với cái phần viền ở cái phần ta tạo khoảng trống cài nút á mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ta sẽ tạo ra được cái độ rộng như thế này và nó sẽ nối cho mình ở hai tấm phần thân trước nè bằng một cái khoảng cách như thế này ha thì ở hàng móc này ta viền ở cái phần mà ta tạo khoảng trống cài nút nè thì các bạn sẽ để ý cho mình hai mũi móc xích này với hai cái mũi móc ở hai bên của nó thì ta sẽ không móc vào bốn cái chân móc này mà các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống mà mình chừa ra ở đây bốn mũi móc đơn liên tiếp với nhau vào cùng một khoảng trống này ha đây nó sẽ thay thế cho hai mũi móc xích và hai cái mũi móc đơn ở phía ngoài á móc vào đây cho mình bốn mũi móc đơn một nè tiếp tục móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư như vậy là cái khoảng trống của mình á, sẽ được nhìn thấy rõ hơn ha để ta tiện cho việc cài nút hơn nè thì cái chân móc kế bên là chân móc sát mũi móc xích mình sẽ không móc vào đó mà di chuyển kim đến chân móc kế bên móc một mũi móc đơn như vậy là cái khoảng trống cây nút đầu tiên mình vừa hoàn tất ha nó sẽ nằm giữa của cái bề rộng này nè các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình đến cái khoảng trống kế tiếp mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì tương tự giống như cái khoảng trống đầu tiên mà mình viền á các bạn cũng bỏ qua cho mình hai mũi móc xích và hai cái mũi móc ở hai bên cái mũi móc xích này nè đây hai cái mũi móc ở đầu và cuối này và ta sẽ móc vào khoảng trống này bốn mũi móc đơn ha móc đơn thứ nhất mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và tiếp tục mũi móc đơn thứ tư khi đã có được bốn mũi móc đơn vào cái khoảng trống rồi thì cái khoảng trống của mình nó cũng lộ ra tương tự giống như cái khoảng trống đầu tiên nè thì tiếp tục bỏ qua cái chân móc sát mũi móc xích ha và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn sau đó sẽ viền tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng ở đây mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc hai chân móc ở hai bên của cái khoảng trống này nè bỏ qua và móc luôn vào khoảng trống 4 mũi móc đơn tiếp tục ha bỏ qua cái chân sát mũi móc xích và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn và móc tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng ở cái khoảng trống đầu tiên mà mình tạo ở đây nè mình có chưa ra hai mũi móc và hai chân móc đầu tiên thì các bạn cũng tương tự ha khoảng trống này ta sẽ móc 4 mũi móc đơn lúc này ta có hai cái mũi móc này rồi thì tiếp tục bỏ qua chân kế bên và ta sẽ có cái mũi móc cuối cùng móc vào đó một mũi móc đơn sau đó lên một xích như vậy là mình vừa viền được cái hàng móc mình tạo khoảng trống để cài nút ở đây ha và nó sẽ có cái độ rộng như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ở phần cổ áo thì cái cách viền ở cổ áo khi đã hoàn tất được cái phần viền thân áo bên này rồi thì móc vào cái chân móc ta vừa móc luôn á một mũi móc đơn nữa và tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc bên này mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc luôn cho mình vào các chân móc ở cái phần cổ áo ha để ta viền lại cái phần cổ áo nè bằng các cái mũi móc đơn đây như vậy là mình vừa viền được cái phần thân áo các bạn sẽ móc cho mình tương tự cho các chân móc còn lại đến cái góc vuông tiếp theo mà ta gặp ở đây thì cũng móc hai mũi móc đơn vào đó ha đối với cái phần thân cài nút bên này nè mình không tạo khoảng trống mà mình sẽ may nút ở bên này thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân thì ta sẽ có cái độ dày tương tự giống như cái độ rộng của cái phần thân còn lại bên này ha ta cũng viền tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã viền lại được đến cuối hàng ta sẽ có cái độ rộng cho cái phần cài nút như thế này thì tiếp tục cuối hàng thì móc lên cho mình một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc đây lúc này mình sẽ có được một cái đường g như thế này để mình tạo cái phần bèo cho cái phần thân áo của mình có điểm nhấn hơn thì cái cách móc cái phần bèo sẽ như sau ha các bạn gặp cho mình ba hàng móc xuống phía dưới thì ta sẽ lộ rõ được cái đường móc mà ta chừa ra nè và ta sẽ đâm kim vào các cái chân móc này và mình móc cái phần bèo ở đây ha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 ở cái phần à, lai áo sau đó kéo cái chân móc mà ta vừa tạo á đây kéo cái mũi móc mà ta vừa tạo qua chân móc đầu tiên này từ đây móc lên hai mũi móc xích đây ta sẽ bắt đầu móc cái phần bèo ở cái chân móc kế bên ha khi móc cũng lưu ý dấu cho mình sợi đen thừa vào trong mũi móc nha móc vào cái chân móc kế bên này nè móc vào đó một mũi kép đơn khi được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì cái chân móc thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng một chân móc đây kép đơn thứ nhất tiếp tục kép đơn thứ hai sau đó di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp ta sẽ móc vào đó một mũi kép đơn vào đây ha như vậy là ba chân ở bên dưới mình sẽ tạo ra được bốn mũi móc ở bên trên như thế này thì kết thúc cái phần bèo đầu tiên này móc lên hai mũi móc xích di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp và móc vào đó một mũi dời sau đó lên hai xích như vậy là mình tạo ra được cái họa tiết bèo đầu tiên cho cái phần lai áo của mình nè thì tiếp tục các bạn sẽ tạo tương tự cho mình các chân móc còn lại tức là ba chân kế tiếp này chân đầu tiên móc một mũi kép đơn ở cái chân móc thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc chân móc thứ ba sẽ móc một mũi kép đơn thì ba chân phía dưới mình cũng tạo ra được bốn mũi phía trên ha tiếp tục lên hai xích và đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời móc lên hai xích ta tạo ra được họa tiết bèo thứ hai cho phần thân áo của mình và từ đây sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha các bạn cứ tạo cho mình các cái cụm bèo tương tự như vậy cho đến cái góc vuông mà giữa cái phần viền này với cái phần thân áo ở đây các bạn cũng móc tương tự cho mình ha cũng tìm ra các cái chân móc và cũng móc tương tự cho mình như vậy cũng tạo ra các cái họa tiết bèo như vậy nè và ở mỗi họa tiết bèo mình sẽ gây nên ở ba chân móc chân đầu tiên một mũi kép đơn chân thứ hai là hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ hai và chân móc thứ ba sẽ là một mũi kép đơn ba chân móc tạo được bốn mũi phía trên thì lên hai xích đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời lên hai xích và viền tương tự cho đến cuối hàng nhé thì mình sẽ tạo ra được cái họa tiết bèo của mình như thế này trên thân áo ha sau khi đã viền lại được toàn bộ phần thân áo cũng như là phần ờ, thân ở phía trên cổ áo nè đây thì ta sẽ tạo ra được các cái khoảng trống như thế này ở phần mà ta không tạo cái khoảng trống cài nút á các bạn sẽ may cho mình những cái hạt nút và những cái hạt nút này sẽ đo thẳng hàng với cái khoảng trống mà mình chừa ra ở bên này nè để ta cài nút vào điều chỉnh cho vừa với phần thân của bé như vậy là mình vừa hoàn tất được cái phần à, bèo ở bên trên thân áo như thế này ha sau đó mình sẽ móc các cái cánh tay ở hai bên ở đây mình đã có móc sẵn một cái cánh tay như thế này rồi thì cái phần tạo cái cánh tay này mình có hướng dẫn ở những clip trước rồi, mình có để link video cũng như là số phút mà mình móc cái cánh tay này ha. Các bạn có thể nhấp vào link tham khảo bên dưới á. Đối với những cái cánh tay mà mình có hướng dẫn ở clip trước á thì mình có giảm mũi cho cái phần cánh tay của mình nè. Đây, ta sẽ giảm mũi ở những chân móc đầu tiên thì cái phần cánh tay của mình lúc này nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại từ phần nách cho đến phần cổ tay ha. Nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại như thế này. Còn đối với mẫu này mình muốn tạo cái độ phòng cho cánh tay nên mình sẽ không giảm mũi ở bất cứ các điểm nào hết. Tức là các cái chân móc đầu tiên và cuối cùng ở cái phần nối đây nè, ta cũng không giảm mũi mà các bạn cứ móc đều cho mình ha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì gần đến cái phần cổ tay mình có tạo các cái khoảng trống để mình luồn dây vào, cột vào điều chỉnh cho vừa với cổ tay của bé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần cổ tay này phần cánh tay còn lại mình cũng có móc một cái hàng móc như thế này rồi ở cái phần cánh tay ha thì các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc đều nhau và ta không giảm mũi nè các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc và cái số hàng móc này nó sẽ bằng với số hàng móc từ phần nách đến cái phần thân tới phần eo của cái phần thân này nè đây cái số hàng móc này nó sẽ bằng với số hàng móc của phần cánh tay nha và ta sẽ không giảm mũi ở phần cánh tay thì bây giờ mình sẽ tạo ra cái họa tiết cái khoảng trống ở đây để mình luồn dây vào nè đây ở đây mình không giảm mũi cho phần cánh tay nha cứ móc đều nè thì bây giờ hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tạo khoảng trống để luồn dây khi kết thúc hàng móc và lên hai xích rồi tiếp tục móc lên cho mình thêm một mũi xích nữa thì ta sẽ có 3 mũi xích ở đây các bạn sẽ gây nên cho mình 3 mũi xích sau đó bỏ qua cái chân kế bên là cái chân ta vừa móc mũi dời và di chuyển kim đến cái chân móc kế tiếp móc vào đó một mũi nửa kép được một mũi nửa kép thì ta sẽ tạo ra cái khoảng trống đầu tiên tiếp tục móc lên một mũi móc xích và bỏ qua cái chân móc kế bên móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi nửa kép hàng móc tạo khoảng trống này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép ha tiếp tục lên một xích bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép như vậy là mình sẽ có được những cái khoảng trống như thế này để mình luồn dây vào cột điều chỉnh cho vừa với cổ tay của bé các bạn cứ móc tương tự cho đến cuối hàng cứ móc lên một mũi móc xích và bỏ một chân móc bên dưới móc vào chân kế bên một mũi nửa kép ha lên một xích và móc tương tự cho đến cuối hàng nè bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép lên một xích và tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng tạo các cái khoảng trống thì cuối cùng cũng móc lên một mũi móc xích sau đó ba cái chân móc xích mà mình gây nên đầu tiên ở đây các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ hai và móc vào đó một mũi dời sau đó lên hai xích như vậy là ta sẽ tạo ra được các cái khoảng trống để mình cài luồng dây vào vừa với phần cổ tay của bé ha khi đã kết thúc được cái hàng móc tạo khoảng trống rồi thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tạo các cái đường móc để mình tạo phần bèo ở đây tức là cái phần bèo này nó sẽ có số mũi móc bằng với phần thân ở bên trên móc cho mình vào khoảng trống đầu tiên hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống nè tiếp tục khoảng trống thứ hai cũng vậy ha hai mũi kép đơn vào đây kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai tương tự cho cái khoảng trống thứ ba cũng móc vào đó hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống đây kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai từ đây sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi khoảng trống ta sẽ có hai mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống thì lúc này số mũi móc của cái hàng móc đầu tiên này nó sẽ bằng với số mũi móc của cái hàng móc thân tay áo nha mỗi khoảng trống cứ móc hai mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống nè tương tự cho đến cuối hàng sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình tầm khoảng 3 cho đến 5 hàng móc nữa tùy vào cái phần tay bèo mà các bạn mong muốn ở đây cái độ dài của phần tay bèo á các bạn có thể móc cho mình cái số hàng móc bằng với cái phần bèo ở phần lai áo bên dưới nè ở đây mình có 6 hàng móc phần bèo ha thì ở đây các bạn có thể móc lên cho mình 6 hàng móc hoặc là ít hơn 6 hàng móc đó đều được thì đối với cái size này mình sẽ móc lên tầm khoảng 5 hàng móc thôi nha nó sẽ ít hơn so với phần bèo lai áo mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống ta sẽ móc vào khoảng trống ha Sau khi đã lên thêm được tổng cộng là 5 hàng móc ở cái phần tay áo thì 5 hàng móc này nó sẽ ít hơn so với cái phần viền áo là 6 hàng móc ha. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái sợi dây để mình có thể luồn vào các cái khoảng trống mà ta tạo ra ở đây nè các bạn sẽ luồn vào các cái khoảng trống này cho mình sau khi luồn hoàn tất thì mình sẽ tiến hành cột guốc ở cái điểm này ha và các bạn sẽ tiến hành kéo thật mạnh vào nè thì lúc này cái cổ tay của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại và nó sẽ vừa với phần cổ tay của bé tiến hành cột cuốc và thắt nơ ở đây thì lưu ý cái phần nơ mà mình thắt á, nó sẽ nằm thẳng hàng so với cái phần vai của bé nè cái phần vai của thân áo nó sẽ nằm thẳng hàng với phần nơ ha cho cái phần nơ của mình nó có điểm nhấn hơn đây thì cái sợi dây này nó sẽ guốc lại và giúp cho mình có thể điều chỉnh cho vừa với cổ tay của bé ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác tạo bèo cho bé gái như thế này chúc các bạn thành công